Sau 30 phút, da đen da xấu bẩm sinh cũng trắng hồng mịn màng chỉ với một hộp sữa chua 6.000. Bạn biết đấy, nhất dáng nhì da, vóc dáng của bạn có hoàn hảo đến mấy nhưng làn da đen sạm thì bạn cũng không thể tỏa sáng được. vì thế đã có rất nhiều chị em sẵn sàng bỏ ra cả đống tiền để làm làn da của mình trở nên trắng trẻo và mịn màng hơn. Tuy nhiên, thay vì sử dụng các loại mỹ phẩm đắt tiền hay đến spa, bạn hoàn toàn có thể làm trắng da một cách nhanh chóng và hiệu quả ngay tại nhà mình với những nguyên liệu đơn giản, dễ kiếm và rất rẻ tiền. Đứng đầu trong danh sách những nguyên liệu tự nhiên giúp bạn làm trắng da tại nhà đó chính là sữa chua. Vậy sử dụng sữa chua như thế nào để đem lại hiệu quả dưỡng trắng da nhanh nhất? Mời các bạn cùng tham khảo trong video sau nhé! Nguyên liệu mà chúng ta cần chuẩn bị Thứ nhất là một ít sữa chua không đường. Các bạn nhớ là phải chọn loại không đường. Nguyên liệu thứ hai là một ít bột đậu đỏ. Bột đậu đỏ này các bạn có thể mua hoặc các bạn có thể mua đậu đỏ về rồi chúng ta đem nghiền. Nguyên liệu thứ ba là hai viên nang vitamin E. Đây chính là ba nguyên liệu mà chúng ta cần. Cách để các bạn làm thì rất đơn giản. Ở đây mình có khoảng một thìa bột đậu đỏ và với một thìa bột đậu đỏ này và với một thìa bột đậu đỏ này thì mình sẽ cho vào một thìa sữa chua. Tiếp đến chúng ta sẽ chích lấy phần dịch của hai viên nang vitamin E và bỏ vào bát hỗn hợp Đến lúc này thì bạn chỉ việc đánh thật đều tay để cho ba nguyên liệu của chúng ta hòa quyện tạo thành một hỗn hợp đồng nhất là được. Rất nhanh phải không các bạn? Chỉ trong ít phút là chúng ta đã xong rồi. Và đây chính là sản phẩm cuối cùng mà chúng ta cần. Hỗn hợp thần thánh có thể giúp bạn biến làn da đen sạm bẩm sinh trở nên trắng tinh như bông bưởi. Các bạn có thể quan sát thấy sản phẩm của chúng ta đây. Cách để bạn sử dụng loại mặt nạ này như sau Bước đầu tiên là bạn hãy làm sạch da mặt với nước ấm. Bước thứ hai là bạn hãy thoa hỗn hợp chúng ta vừa làm lên toàn bộ khuôn mặt. Sau khi thoa xong thì bạn hãy dùng các đầu ngón tay mát xa nhẹ nhàng toàn khuôn mặt trong khoảng 1 đến 2 phút. Việc làm này rất có ý nghĩa các bạn nhé. Khi chúng ta mát xa như vậy, nó sẽ giúp cho các cái dưỡng chất có trong mặt nạ chúng ta vừa làm có thể thẩm thấu vào sâu bên trong các tế bào da. Như vậy thì cái hiệu quả dưỡng trắng da của chúng ta sẽ đạt cao nhất. Sau khi bạn massage xong thì bạn hãy lưu loại hỗn hợp trên da khoảng 30 phút nữa và cuối cùng thì bạn hãy rửa lại mặt bằng nước sạch là xong. Nếu như bạn nào có thời gian, bạn hãy lấy một viên đá lạnh và trà nhanh trên khuôn mặt cho mình khoảng 1 đến 2 phút nữa. Việc trà đá này sẽ giúp cho khuôn mặt của chúng ta trở nên săn chắc hơn, da đàn hồi tốt hơn và hiệu quả dưỡng trắng da sẽ cao hơn đấy nhé. Bạn biết không, loại mặt nạ này tuy đơn giản, dễ thực hiện nhưng khả năng làm trắng da của nó thì vô cùng tuyệt vời đấy nhé. Ngay sau lần áp dụng đầu tiên, bạn sẽ thấy da của mình trắng mịn hẳn lên và nếu như bạn kiên trì áp dụng 2 đến 3 lần trên tuần loại mặt nạ này thì da bạn có đen, có xấu đến mấy cũng sẽ nhanh chóng bật tông ngay. Trong khi bạn còn đang băn khoăn về tính hiệu quả của nó thì đã có hàng triệu hàng triệu người áp dụng và thành công mỹ mãn rồi đấy nhé. Hãy thử và trải nghiệm sự tuyệt vời của loại mặt nạ này. Chúc các bạn thành công và luôn xinh đẹp.